Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang à, Trong quá trình mà Giang đi làm thiện nguyện Thì à, Giang nhận được rất là nhiều cái comment của quý cô bác anh chị khán giả Và hôm nay thì Giang muốn à, có một chút thay đổi mới Cái nội dung của mình muốn truyền tải đến à, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết à, Cái vấn đề đó Giang muốn nói ngày hôm nay đó là vấn đề tâm linh của quý cô bác anh chị ạ khi mà quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhắc đến cái từ tâm linh thì uh, có rất là nhiều cái uh, nhà khoa học ngành khoa học chưa thể uh, tìm ra chứng minh được là cái vấn đề tâm linh nó như thế nào và tại sao lại có như vậy cũng anh chị ạ và rất là nhiều các anh chị khán giả đã từng xem cái kênh của anh uh, Nguyễn Hoàng Nam là thách thức tôi cũng hay đi tìm hiểu cái vấn đề bí ẩn mà khoa học chưa thể nào mà giải thích được tại sao lại lại lại lại có cái câu chuyện đó và câu chuyện đó thì sự tích nó bắt nguồn từ đâu và thực hư câu chuyện tâm linh nó diễn ra như thế nào thì hôm nay Giang muốn truyền tải với cô anh chị một cái câu chuyện tâm linh về một hòn đá thần ở trên huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái nha cô anh chị nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực à, gần phía điểm hòn đá thần mà người đồng bào Hơ Mông ở trên này đã kể lại và còn rất là nhiều cứ ba anh chị là lên đây du lịch đã biết rồi hòn đá này có ý nghĩa thực hư Honda là người ta bảo cầu gì được đấy ước gì được đấy và cái thực hư câu chuyện này thì Giang cũng chưa rõ thì hôm nay là Giang có nhờ một em ở bản à, trên này người bồng bà Hơ Mông chính thức là người đây để cùng Giang đi tìm hiểu Honda thần thì xin mời các bạn anh chị cùng theo dõi video nhé và hôm nay đi ờ, cùng Giang thì ờ, có cô bé cô cũng đã đợi sẵn mình ở ngay cái chân cầu này sau khi mà mình đi từ bên kia sang thì xe của Giang là đang để ở đây nha các bác anh chị nhá ở xung quanh đây thì các bác anh chị biết là có đồi này có rất là nhiều cây luôn và đi qua có một cái suối một con cầu nhà nước đang làm thì em ấy cùng mình cũng nhờ em đấy để cùng mình đi à, tìm hiểu và khám phá nó và đi cùng mình là có một cô bé trên này trên này bây giờ mình sẽ sang hỏi thăm một cô bé đó chào em nhá dạ, ừ. cô bé cho hỏi thăm một chút là cô bé tên gì nhỉ Dạ em tên là Sinh ạ À tên là Sinh à, cái gì à. Sinh? Em là Giàng Thị Sinh À Giàng Thị Sinh, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ năm nay em là 20 tuổi rồi À 20 tuổi rồi à. Đã có ờ, người yêu rồi, có chồng con gì chưa? Em chưa có người yêu, em cũng chưa có chồng À thế à, à. cô bé rất là xinh Thì hôm nay là đi cùng mình là có em gì Giàng Giàng Thị Sinh nhỉ? À, vâng. À, cô bé rất là xinh gái luôn cũng anh chị ạ Người đồng bào Hơ Mông Mặc cái trang phục của em này là của người đồng bào mình đây đúng không? Vâng đúng rồi ạ À thế à thì anh cũng ờ, được tìm hiểu cho nên nghe người đồng bào mình kể ấy, thì có một cái hòn đá thần đấy và anh cũng muốn là mong muốn là em sẽ có thể là cùng anh đi tìm hiểu và nói cho một người biết được là hòn đá thần nó như thế nào và sự tích hòn đá thần và anh em mình cùng đi khám phá và thấy bà con nói là mình đến đây hàng năm là hay cầu được cái gì ước gì được đấy à hay như thế nào à, đấy là đá thần người ta bảo là hay gọi là cái bài đá cổ ấy ạ à. thì như kiểu những cặp vợ chồng này lâu năm có con thì à. có thể là cầu cầu con này à, rồi. còn như anh chị nào mà lấy nhau lâu năm rồi có con gái hay bố con gái thì đi xin con gái này muốn con trai đi xin con trai cầu à, con trai con gái à. à. à đây bây giờ anh em mình có thể là dẫn anh vào trong đó để à. đi tìm hiểu không vâng, đi vào nhỉ à đây à mọi người vào đấy. rồi bây giờ thì mình sẽ đi cùng cô à, à em em sinh một cô bé rất là xinh tại thì à, mình với à, em giàng thị sinh nhỉ Vâng, chị sinh là năm nay là 20 tuổi Chưa có người yêu mà chưa có chồng rất là xinh gái luôn Nếu mà quý cô bác chị nào mà đã xem hoặc Quý thính khán giả mà mọi người đã từng xem rất là nhiều biết về cái phong tục của người đồng bào Hơ Mông ấy Thì anh muốn hỏi với chút em là cái phong tục ở đây bắt vợ ừ, Phong tục bắt vợ ở đây thì bây giờ thì như cũng có Nhưng mà cái đấy thì là cái lệ thôi Giờ hai người vẫn được yêu nhau uh, Yêu nhau nhưng mà cái bắt thì nó vẫn chưa bỏ vẫn cờ yêu yêu rồi bắt thì cũng gọi là hỏi nhau rồi tự nguyện rồi bắt cho bố mẹ biết gọi đấy là à, bắt à? đi rồi đấy à. ạ thì uh, trong quá trình mình đi tìm hiểu cái này thì mình cũng muốn là hỏi thăm quý anh chị ạ cái phong tục bắt vợ của người đồng bào hơ mông ấy nó còn hay không thì ở trên hà giang thì uh, có nơi vẫn còn và nơi đây thì là vẫn còn một chút đúng không nó không nhiều như ngày trước nhỉ em nhỉ vâng đúng rồi ạ à. hiện tại thì uh, giang với uh, em sinh là đang đi vào cái khu vực của bãi đá cổn xung quanh đây thì cũng anh chị được thấy là có một cái suối suối nó chảy qua thì cái ấy đấy khu vực mà và anh em mình chuẩn bị đi vào sinh là quê gốc ở đây luôn này em dạ em không anh ạ à thế à thế em ở đâu em cũng từ ờ, trạm tàu chuyển lên đây à em ở trạm tàu à vâng. ồ đợt rồi anh cô lên trạm tàu vào cống rua này làng tống này có 100 đó em được xã nào? Em ở xã Bản Mù À xã Mù à? Dạ. Có à. thế là một cô bé là người chậm tấu lên đây lên đây để uh, sinh sống cùng uh, gia đình Biết đâu một ngày nào đó mà có anh nào mà anh thích người đồng bào Hâm Mông Rất là nhiều người anh thích luôn Con gái Hâm Mông vừa chân chất thật thà này, xinh gái này, đúng không? À, đấy à Sắp đến nơi cho em à đâu à, thì con đường mình đi lên này thì mình thấy là có những cái hoa hoa tam giác mạch ấy các anh chị ạ trồng đây này rất là nhiều luôn đấy đấy là hai anh em mình đi qua cái khe suối này đấy, đi qua những cái chỗ này là bà con đang trồng cỏ voi nói chung là cái vấn đề tâm linh ấy của bác chị cũng rất là mình mình không hiểu bản thân giang là cũng hay đi vào chùa mình theo đạo mà đạo phật nên là mình cảm thấy là cái vấn đề tâm linh là cái vấn đề vô hình thực tế rất là khó để mình có thể là khoa học để cho chứng minh được ở đây hả em dạ, ờ, đây, đây, là, đây, đây là bay đá cổ à đây à ồ cái bánh chị nha đây à đây mình là đến là đến thường là những ngày tết ừ, thì họ hay nhớ bếp rồi là nấu à à bây giờ thì hai anh em mình vào tìm hiểu à bà con thì có nhóm bếp đây đấy nhỉ dạ. ừ đây thử thử đây đây à. là những đồ mà người ta chúc tết để lại à đấy à vâng, còn ở trên đấy là người ta bảo là cái cái gì nhỉ <laughs> người à. ta bảo là cái đấy là cái cúng ở ờ, cái cúng, bàn thờ, bàn thờ bà ờ, cúng ấy bà cúng ừ. đây ở trên đấy là bà cúng à. và vâng, ở đây là bà cúng của người mông à nên nó giống như ờ, thế mà con kể là có phải là giống một con hổ nằm hay không thì mình quay như này các anh chị đây thì đây cái là cái đầu của con hổ đúng không vâng. nó nằm nó kiểu như này đây là gọi là bãi đá cổ gọi là bãi đá thần cầu gì ở đấy ở bà con đây như là đây có cả cái ấy à cả cày cả cuốc anh nhỉ đúng không những người già nào mà hay yêu nghề như là yêu thích làm ruộng nương ấy thì à, lúc mà là cầu uh, người ta chết đi ấy thì người nhà vẫn phải mang cái đấy đi cho người để xuống suối rào rồi người ta còn làm nương làm lúa như ở trên dân mình này ấy à. và... Vâng. Thế thì à, mình với à, em sinh là có đi vào đây thì các anh chị nhìn thấy một cái cảnh tượng là bà con là đang thờ cúng rất là nhiều Khi mình vào cái chỗ linh thiêng này thì mình cũng phải xin phép các cụ là dạ. cho mình tìm hiểu một chút Đây là có hương này, có hoa này, có chén này có bát đũa này mình mang đây có rượu này đúng không rất là nhiều và cả quần áo trẻ em này đúng không vâng. đây là những cái quần áo trẻ em mà mà mà theo rằng nghĩ theo em sinh vừa nói là để cầu mình cầu. có con đấy nhỉ vâng, à, con trai muốn con trai được con trai và con gái được con gái đúng không vâng, đúng chung là một cái sự tích của người đồng bào hơ mông là cái hòn đá thần và hòn đá linh thiêng đấy thì ờ, mình vào những nơi này thật sự là có những cái người được trước anh nghe nói là ở đây có có một chị nào đó là lên du lịch thì khi chị đến cái hòn đá này cũng hiểu là cái vấn đề tâm linh vấn đề là không biết là mình nói là bình thường nó là ma nhập vào chị ấy bảo buồn nôn rồi chóng mặt đến khu vực này không biết là có thật hay không nữa anh không, không nhớ dạ. thì có có cũng bác là lên đây đi du lịch ấy người ta vào có cảm nhận được mà thì anh cũng chỉ biết như vậy thì ờ, nghe kể thôi và cái vấn đề này thì giang chỉ nghe kể và cái vấn đề tâm linh này thật sự nó rất là khó nói ở một thế giới vô hình mình không thể nhìn thấy được mình chỉ cảm nhận được bằng cái tâm và bằng cái, cái sự uh, thần giao cách cảm để nói chuyện với được người âm ấy với được uh, thần thánh thì ờ, uh, cứ ba anh chị mà, mà mà xem được những cái cái kênh của Nguyễn Hoàng Nam này với lại là một số các nhà tiên tri ấy Phan Thị Bích Hằng này này có thể giao kết được với người âm ấy điều đấy là có à đây bà con có cả tiền đặt đây đúng không ở vâng. đây có cả tiền 5 nghìn các chị đấy có hương có hoa có thể mà mình thắp hương được không nhỉ ừ. phía dưới là hòn đá thần chân hòn đá thần đấy thì lại có một cái dòng suối chảy qua rất là dốc rách Và xung quanh đây thì bà con là làm nương đúng không trên này người đồng bào hâm mông thì là hay làm nương lúa đây dụng sử dụng bậc thang ấy còn mùa lúa 9 tháng 10 tháng 9 tháng 10 rất là đẹp luôn các vâng, chị ạ và mình thấy ở quanh đây thì rất là yên tĩnh còn đá này thì mọi người đốt thì à, cũng cháy hương này rồi là đen hết như này rất nhiều này. có cả váy thế là em sinh là bao giờ đã bao giờ lên đây cầu cơ ờ, em hay lên rồi anh ạ à, à, vâng, có người nhà lên thì em cũng hay lên cầu à. nhưng mà ở đây thì có người lục lệ là Ờ, như là nếu như là muốn sinh uh, muốn đẻ con trai con gái thì hai vợ chồng cũng cầu xin. Ừ, cầu xin còn nhưng mà nếu là đi chúc tết ấy thì chỉ cần con trai chúc thôi à. và vâng, có phụ nữ thì ra đằng kia để nấu cơm à để nấu cơm đúng không vâng à, nghĩa là em mình xem kia để xem có cái gì biệt tịch nghe sinh kể như vậy thì uh, thì anh chị cũng đã biết được thế là dù giả dụ anh mà chưa có người yêu anh lên cầu tình duyên ở đây cũng được đúng không vâng anh sau khi mà lập gia đình thì mình có thể là cầu sức khỏe cho gia đình này cầu sự bình an này hay là cầu có con có cái khi khi mà chưa có con khi mà nghe em sinh em kể là đồng bào ở trên này cái tín ngưỡng này thì là bà con là như vậy ở trên phía đằng trên này thì các anh chị có thể nhìn thấy nói chung là đây là quần áo này rất là nhiều luôn những cái bậc thang tròi và con gác lên đây để cúng thờ ấy mình sẽ lên đằng trên này xem có gì nữa tìm hiểu xem có gì khám phá gì nữa anh thấy là bà con người Hơ Mông mình đi đồi đi nương rất là khỏe có lẽ nào bà con hay à, về đây à, để à, cầu xin sức khỏe không cho mình có một sức khỏe để có thể vượt núi này băng rừng này vượt đèo vượt suối Ồ, đúng rồi Mình đã lên đến cái đỉnh của cái hòn đá Bãi đá cổ Nói chung là rất là nhiều đá luôn quý ba anh chị ạ Mọi người có thể xem, thấy được Những cái hòn đá nó rất là nhiều Cái này không phải là một người xếp vào đúng không? Không phải đâu ạ à. Ngày xưa thì nó ừ, đời này truyền sang đời khác với cả các cụ ngày xưa sinh ra thì nó vốn dĩ có như vậy rồi ạ à dạ. anh nghe nhiều đồng bào mình ngày trước là anh thấy bảo có phải là từ trên trời rơi xuống là như này không đấy là cổ tích ừ, thật sự thì đấy là cổ tích truyền lại à, truyền lại truyền lại là đời này truyền ra đời khác và à. Ừ, các ông bà truyền lại cho con cháu thì ngày xưa là từ trên trời thả xuống một hòn à. đá à. đấy là đẹp bãi đá cổ này có à. hình giống như con hổ nó nằm xuống à. một bên là mẹ một bên là uh, bố à. đấy là gọi một bên là mẹ một bên là bố bên ừ. này thì là hòn đá thì là bên bố có bên kia là cái nguồn nước là mẹ à. Vâng, bên kia có riêng một cái nguồn nước à đúng rồi vâng. đúng rồi người dân thừa thừa thì người ta dân lấy nước bên kia về nấu cơm à. cho um, kết hợp lại à. mọi người biết cái là có cả bố cả mẹ đúng rồi đúng rồi thì là hai vợ chồng mà lên cầu con thì là vợ nấu cơm đấy à, cái, cái cái nguồn nước này cứ ba chị nó Ở chảy có bên này dạ. đúng không à thế là cái sự tích cái này là cái suối ừ. còn ừ. cái nguồn nước là từ cái gốc tre đấy xuống bên đấy là mẹ còn bên này là bố à cái nguồn nước là bên gốc tre kia vâng. à lấy có bên đấy nữa à, vâng. à tí nữa mình vâng. sẽ sang sang xem bên đấy nhỉ cái, cái nguồn nước chỉ có à. một cái vũng nước thôi à đúng rồi đó là nguồn nước mà à, đúng rồi thì ờ, nghe à, em xin kể nhưng mà đúng là mình thấy là đây còn rất là nhiều bãi đá cổ tiếc là hôm nay mình lên trên này thì lại, uh, lại quên mang một nén nhang lên của chính bản thân mình để, để thắp mình có thể là đến cái nơi tâm linh ấy thật sự là nó nó, nó rất là khó nói luôn của anh chị cái vấn đề này thì uh, kể là em sinh kể là bên này là con hổ Tức là từ trên trời rơi xuống hòn đá này và bao nhiêu năm nay mà nó rất là to luôn đầu con hổ nằm bên này cũng anh chị là đây hình dáng đây là đuôi của nó thân nó này Nó nằm nó ngoảnh đầu sang bên này Cái ngọn núi bên này Tượng trưng cho người bố và cũng nguồn nước là ở chỗ nào nhỉ em nhỉ Ở trong này nó hơi bị ở dạ. trong cái đống vỗng ờ, đống, đống cỏ voi này nó hơi bị à chỗ kia à? Vâng. à nguồn nước là tượng trưng cho người mẹ người bố và con hổ thì nên mình sẽ sang bên đấy để xem cái nguồn nước ăn của bà con mà em sinh em đã nói là mọi người lên đây là nấu ăn thì là người vợ nấu bên kia lấy nước bên kia đúng không vâng ạ. nấu ăn và người chồng sẽ là là là mình sang à, để làm lễ cúng và cầu đây là có những cái chít các anh chị nhìn thấy là có những cái cái cái ấy nó mọc ở trên hòn đá rất là ấy luôn và nó cảnh ở trên này thì khá là đẹp Yên Bình về buổi chiều khá là mát mẻ nha các bác chị nhé Thường rồi bậc thang là bà con hiện tại là gạt hết rồi nhỉ vâng. Nhà sinh hiện tại đã gạt hết chưa? À, bây giờ là mùa gạt hết này, em nhà em cũng gạt hết rồi À đấy à? Ờ. Thế là hai anh em mình sang bên bên kia để xem nguồn nước nhỉ Muốn cầu con là không có đâu À còn nếu không lấy nước này không cầu con là muốn cầu con không có đúng không? Vâng. À để phải dùng nước này Lấy nước này nấu cơm, nấu thịt là, à. là không có đấy Thế à? Ô, Người của nó ở đâu ấy nhỉ? Đây bà con hay đun đúng thật đây Khu vực này này Đây là vẫn còn bếp này Còn đấy luôn mọi người nhá Chúng ta nguồn nước Sâu trong Đây đây cứ anh chị nha đây chính là kính cái nguồn nước mà để ăn để à, người phụ nữ nấu cơm đây cho em sinh nói thì cái nguồn nước này nó chảy từ trong khe núi này vào nhỉ vâng. cái này là một cái ngọn núi mà chảy trong đấy rất là nhiều đây này chị đây khe rất là nhiều thì mình bắt đấy từ trên như xuống lấy nước ở đây à. vợ chồng nào mà muốn à, có con thì phải lấy nước này đi nấu cơm thì mới cầu được con còn lấy nước suối kia là không cầu được con ăn cho bọn mình nhé thấy không thế là theo nhân sinh em nói là đấy là cái ý nghĩa nó cũng có một cái sự liên kết giữa hòn đá thần cùng con hổ đấy nằm hôm nay là người bố cũng trên người bố bên này nguồn nước là của người mẹ chảy cũng từ ngọn núi này và theo em sinh em kể thì là cái nguồn nước này ấy uh, con gái xin nấu ăn phải lấy cái nguồn nước này thì cầu con trai hay con gái mà chưa có con ấy, gia đình ấy mà đôi vợ chồng mới cưới nhau ấy thì mình phải lấy cái nước này thì mới có cơ như này sẽ nhiệt dạ. đấy không tin về nó lấy để nấu cơm ừ. thì từ ờ, bên này thì mọi người có thể nhìn thấy hòn đá thần với lại là cái người mẹ tượng trưng người cha và người mẹ nằm cách giao thoa nhau một cái con suối nguồn nước nằm bên này cũng có một cái uh, cái sự mình nói là nó, cũng uh, bắt nguồn gọi là truyền thuyết này từ uh, đời xưa kể lại các cụ kể lại như vậy thì cái chuyện tâm linh này thật sự là mình cũng khó nói nó là một cái thế giới vô hình tâm linh giữa thần thánh rồi giữa người mất rồi người này ấy thì uh, tin thì uh, do mọi người tin thôi tín ngưỡng của mọi người còn đối với giang nghĩ thì chắc chắn là sẽ có một phần nên người ta mình mới uh, có truyền thuyết kể lại nó bao nhiêu năm nay rồi đấy thật sự là mình rất là cảm ơn thôi bây giờ anh em mình về thôi nhỉ à, đi về thì có lẽ là tối rồi thì mình cũng uh, xin phép là chồng em sinh được về nữa ơi cẩn thận anh ấy ừ, ừ, ừ. đấy để nắm tay người đẹp nhé mọi người nhé để à, về đó Dạ. à, nó đi đúng không Thế. À. Yeah. À. 3 Tết 3 Tết là mọi người đến đây rất là đông đúng không? Rất là đông Từ mùng 1 đến mùng 3 đến mùng đến mùng 7, mùng 8 là rất đông À Ngày vâng. là những ngày đông nhất thì là mùng 3, mùng 1 đến mùng 3 À mùng 1 đến mùng 3 Và hàng năm là mọi người đến đây rất là đông nhỉ để, để mà cầu rồi như thế này Cầu sức khỏe rồi là ừ. cầu con cái rồi là rồi. trước Tết à, xác rồi Rồi là um, đấy ừ. nhiều những thứ khác nữa ừ. Vâng. Ừ. Thôi cảm ơn Sinh rất là nhiều nhé Cảm ơn đã, ờ, đã, đã cùng uh, Giang bỏ một chút thời gian để mình, mình tìm hiểu cái hòn đá thần ở đây thì có lẽ là mình cũng xin phép là khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi à, hẹn quý các bạn anh chị cùng toàn mọi thể mọi người là ở video tiếp theo nếu có gì hay mình sẽ chia sẻ à, nhiều nội dung nó mang đến cho quý ba anh chị à, biết sâu xa hơn thứ nhất là cũng về thế giới tâm linh hai là con đường thiện nguyện của mình sẽ có thể là mình sẽ kết hợp trong thời gian tới để truyền tải cái nội dung của Giang đến nhiều người viết hơn Nếu các bác chị nào thấy video của Giang hay Mọi người có Giang một cái đăng ký, một cái chia sẻ, ủng hộ kênh à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Vì các bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé